Kính thưa quý Phật tử và các bạn, với niềm tin nhân quả qua lời Đức Phật dạy và mong muốn góp phần mang lại bình an cho quốc gia xã hội, thực hành theo lời Phật dạy, nương đức trên sư phụ cùng chư tăng, vừa qua các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa chùa Ba Vàng đã phát nguyện tu tập 108 ngày, hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh sớm được hóa giải tiêu trừ. Nay, chương trình tu tập đã hoàn mãn, thể theo sự thỉnh cầu của các Phật tử, được sự cho phép trên sư phụ Thích Trúc Thái Minh, hôm nay Lễ kết đoàn tu tập 108 ngày cầu an trong đại dịch đã được diễn ra tại Chùa Ba Vàng dưới sự quang lâm chứng minh tác lễ của Chư Tôn Đức Tăng. Bên cạnh đó, hôm nay các Phật tử đã được Chư Tôn Đức Tăng hứa khả tác lễ, an vị lô hương, tôn tượng, tôn hình Phật, Bồ Tát, hóa giải bồi chú, bát hương, ban thờ và sám hối Chư Tăng để các Phật tử cũng như các chúng sinh trong các cõi tâm linh được nhiều lợi ích. Tối nay, với tâm thực hành lời Đức Phật dạy, tâm thương tưởng đến các chúng sinh trong các cõi tâm linh, Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa Chùa Ba Vàng cùng nhân dân đã sắm sửa đàn tràng vật thực, cầu thỉnh trên chư tôn đức tăng phổ tế đến cho các chúng sinh trong các cõi tâm linh, giúp cho các chúng sinh trong các cõi tâm linh được lợi ích nhân duyên thù thắng, kết duyên với Tam Bảo và sớm sinh về cảnh giới an lành. Thể theo lời thỉnh cầu của quý Phật tử, được sự cho phép trên sư phụ, chư tôn đức tăng đã hứa khả quang lâm chứng minh và tác lễ, trần tế kết đàn tu tập 108 ngày cầu an trong đại dịch. Kính bạch trên chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể các quý Phật tử, vừa rồi chư tôn đức tăng đã niêm hương bạch Phật và an tọa tại bàn chứng minh. Giờ này, chúng con xin kính mời Phật tử Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa chùa Ba Vàng cùng đại diện các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng dâng lời tác bạch thỉnh cầu chư tăng tác lễ và cúng dường tam bảo hồi hướng cho các chúng sinh trong trong các cõi tâm linh có duyên với đàn lễ. Chúng con xin trân trọng kính mời cô.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 Chúng con kính bạch chư Tôn Đức Tăng, nương lòng từ bi thương tưởng trên Sư Phụ cùng chư Tôn Đức Tăng, trong 108 ngày tu tập cầu an trong đại dịch vừa qua, bên cạnh việc tụng kinh tán dương công đức tam bảo, làm các việc phúc thiện, tu bát quan trai giới, thực hành công hạnh Bồ Đề, Phật tử chúng con còn được tu tạo phúc lành để hồi hướng đến cho các chúng sinh trong cõi tâm linh theo lời Đức Phật dạy. Như chư vị, chư thiên, chư thần hộ pháp, chúng quỷ hành bệnh nạn dịch Covid và các chúng vong linh oan gia cháy chủ trên nghiệp bệnh và thân mạng của gia đình chúng con. Phật tử chúng con mong muốn các chúng sinh trong cõi tâm linh đó được quy y tam bảo, nghe kinh thính pháp, giác ngộ Phật Pháp, nương tựa chư tăng, phát tâm Bồ đề tu hành, sớm được hết khổ như thời Phật tại thế, Đức Phật và chư tăng vẫn độ cho các chúng chư thiên quỷ thần vong ninh được lương tựa tam bảo phát tâm tu hành và hộ trì cho chúng nhân làm các việc thiện và cũng nhân duyên hôm nay chúng con được trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng từ bi hứa khả và tác lễ cho chúng con được thực hiện nghi lễ an vị nô hương tôn tượng tôn hình phật bồ tát để cho các hàng để cho hàng phật tử đến nơi tu hành hướng tâm tam bảo và giải bùa chú bát hương ban thờ tà kiến để cho Phật tử có nhân duyên dứt trừ tâm tà kiến hướng tới tu tập được tinh tấn Phật tử lại còn được đối trước chư Tăng, sám hối các tội lỗi, nghiệp chướng của mình từ vô thủy kiếp, khiến cho thân tâm được thanh thới. Và các Phật tử cũng hồi hướng cho các chúng vong linh, các chúng chư thiên, chư thần linh cùng các chúng vong linh có hữu duyên với gia đình, các chúng vong linh của các gia đình còn trong 49 ngày được thỉnh về đàn trần tế tối ngày hôm nay 15 tháng 11 năm Tân Sửu. Cho nên, nhân lễ kết đàn tu tập hôm nay, nhân dân Phật tử chúng con đã cùng nhau phát tâm tịnh tài, dâng lên cúng dường tam bảo để hồi hướng phúc lành đến cho gia đình, chúng con và đến cho các chúng trong cõi tâm linh mà chúng con đã bạch thỉnh và hồi hướng cho các chúng hữu duyên với Tam Bảo, với sự độ sinh của chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng, với các chúng hữu duyên trong đàn lễ ngày hôm nay, theo sự triệu thỉnh của chư Tăng trong đàn lễ này. Các Phật tử chúng con cũng cùng nhau sắm sửa vật thực trai đàn, thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng, hiến cúng đến cho các chúng trong cõi tâm ninh, nguyện mong các chúng đó theo oai lực tam bảo từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ này và lương tựa tam bảo nghe kinh thính pháp phát tâm bồ đề tu tập cầu giải thoát chúng con cũng thực hành lời đức phật dạy rằng hàng đệ tử tại gia thường phải sắm sửa vật thực cúng lễ đến cho các chúng vong linh quyến thuộc đã quá vãng và những chúng vong linh có duyên với mình. Chúng con nguyện mong các Phật tử cùng gia đình nương công đức cúng dường bố thí trong đàn lễ này mà được tiêu trừ nghiệp chướng, an ổn hoan hỷ tiến tu cầu vô thượng Bồ đề và kết duyên pháp lữ với các chúng trong đàn trần tế này cùng nhau nương tựa oai lực tam bảo oai lực công đức của Pháp Lục Hòa trợ duyên cho nhau, được sự bảo hộ của Tam Bảo tu hành cho tới ngày thành Phật. Chúng con cầu thỉnh trên chư Tôn Đức Tăng vì lòng từ bi hứa khả lạp thọ, tác lễ và chú nguyện hồi hướng phúc báo cúng dường tam bảo của chúng con đến cho các chúng trong cõi tâm linh đó. Chúng con xin trí thiết trí thành bạch thỉnh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 tâm cung dường hồi hương cho các chúng có duyên trong đàn tràng được thọ hưởng phúc bao từ thi chủ cung dường nam mô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 tác lễ chẩn tế kết đàn tu tập 108 ngày, cầu an trong đại dịch cho đạo tràng chúng con được thừa hưởng ân đức từ nơi Tam Bảo. Chúng con xin thành kính cùng thỉnh. khải thỉnh mười phương chư Phật phóng quang ứng dáng đàn tràng chứng minh và gia hộ cho chư tăng chúng con được tác lễ thí thực cho hết thảy các chúng mà chúng con đã bật thỉnh được về trong pháp hội trai đàn trần tế ngày hôm nay được thính pháp nghe kinh quy tam bảo phát tâm bồ đề chúng con kính mong tam bảo chứng minh cho chúng con cho hết thảy các chúng được về nơi pháp hội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 nghiệp gian ta đọa rất là thương đau nương nhớ phật lực nhiệm màu cúng dường thiết lễ vong cùng về đây pháp lực khai hội thí cháy diển nhiên sở thống ra tay cứu nạn Nguyện nhờ năng lực tăng đoan Giả đà bí mật chân ngon thọ trì Cô hôn hiểu chúng quy Mau mau tiêu vì trái đàng thính kinh Nam mô Văn Lai Tập Bồ Tát Nam mô Văn Lai Tập Bồ Tát Nam Mô Văn Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát Phật tư bi thương xót ứng trai đàn cứu khổ chúng sinh diễn bày pháp khí khai kinh đổ chữ vong chúng nghe kinh thoát sầu thỉnh cầu giáo chủ thỉnh ca kinh lạy biên khắp hàng xa cùng chư bồ tát gần xa ứng thân chiều cố giang lâm pháp đàn chùa ba vàng xiển dương chính pháp khắp gần xa quảng kết thiền duyên phật tử khắp xứ khắp miền hôm nay quy hướng an ban lập đàn an bát hương kháng trang tôn trí thính tường phật bày chỉ hướng hoa đăng đèn nên quá lập giá trang nghiêm tôn trí lô nhang phụng thờ chúng tăng nay dẫn bày bái thính thương lòng từ chỗ nhất tâm chư gia tin chủ hướng tâm tăng khai chính lễ thập phương hướng về để vong hồn có nơi quy hướng nương phật đã pháp bảo chư tăng cùng là sám hối an năng nghiệm xưa lối cũ sám tâm tu trì theo nghi phật diễn khai chính kiến giải vong ta bùa chú vọng ngôn cùng là các loại cô hồn hợp duyên thi chủ nghiệp tà gá nương Giải bàn hương vong nương chu gá Cùng đá thần phù thủy yểm vong Non bộ riêng nước ao hồ Thầy ta thầy pháp yểm vong chữ hồn Cùng dài vong nương gương tượng chú Các đồ thờ yểm kết vong linh ám kinh vẽ tường linh tinh vong linh tà kiến hợp duyên tìm về hôm nay vong chúa tiêu về trái đang chân tế quay đầu cài mê cuối mình khấn cầu xin sám hối tôi lỗi nhiều cũng bởi lầm mê giúp linh hiếu đạo bồ đề kết duyên thân đạo bền mê xa lìa giác hiểu phật là chân hạnh đường tà mê là chỗ khổ đau nương nhờ pháp phật nhiệm mẫu giải vong bùa chú lô nhãn điện thờ cùng phát lô ăn năn sám hối đối chữ tăng cải hối nghiệm xưa từ nay phát nguyện xin chữa tu tâm tinh đức thiền căn vốn ờ, trồng chư tăng nay lâm đàn phổ tế để các loài tiểu đến nghe kinh vong linh ơi hỡi vong linh về đây thọ hưởng cơm canh trái thành nhiều kiếp rồi thân mang tôi khổ cũng bởi vì theo nghiệp ta xưa thích làm huyễn pháp vọng hư cũng là các việc đạo điển hai người lý sự cách biệt xa vời ăn không nói có lọc lừa dối ra chưa từng nghe phật kinh minh triết hành lâm điều phá kiến chúng sinh hoặc ngu si tá tâm loạn trí nghĩ mình hay phỉ báng phép màu bày ra cung bái linh tinh sát sinh tế quỷ vong kinh bái cầu ta kiến số lâu đời lâu kiếp nghiệp tà gian bùa chú âm binh dối người gọi gió hô mưa liền bùa viết chú khăn tang yếm chủ đã tạo lên nhiều điều vòng huyền khiến cho người khổ lụy triền miên tạo lập hương an bản thiên vong linh chú ngụ nghiệp duyên gã vào rồi cầu đảo khắp nơi khắp chốn tâm vọng cầu lắm truyền trái ngang thân chung mệnh nghiệp tôi phải mang lồi xưa nghiệp cũ càng thêm chất chồng bởi không sám hối ăn năn nên nào qua nỗi nghiệp căn xấu dày bao nhiêu đời đọa xa ngục khổ bởi nghiệp xưa gây tạo không hay thiện duyên các vị hôm nay nương nơi pháp lực tăng khuyên tu hành hết thầy phải lòng thành chi phát ác nghiệp tạo ăn năn xin chừa nay thời dựa nghiệp tội xưa nên tu thanh giáo như lai diện bày lại có lời siêu hồn thình tiếp chữ vong linh bó mảng thiên tai gái trai già trẻ màn duyên oan khiến dịch bền hiểu duyên thịnh về kể dai chẳng có phần nghiệp duyên quả khổ phần mình phải vương dịch bệnh nhân loại đau thương là do ta kiến xác sinh công vào biết bao người đã nhiễm vào dịch tai covid khó nào thoát ra bây giờ đã nghìn thu nơi ấy mấy khi được phước quả hiến dâng vì do tạo nghiệp ta chi có khi chịu khổ khó khi nó lòng tâm mong cầu đông đầy no âm của người thân hiên đến vong nhân Hôm nay hội kết đàn kinh một trăm linh tám ngày qua tu tập Phước phần hết thầy hướng cho vọng nhân cô viết ấm no cõi lòng Không còn lành cô đơn lạc lõng Về nương Phật nghe Pháp học kinh Tháp tung thiên pháp quang minh, Nhất tâm tăng hình hiển linh trái đàn. Nay tín chủ lòng thần kinh lễ Thỉnh chư tăng thiết lập đàn cháy, Giúp cho các chúng về đây Nghe kinh thinh pháp cùng nhau tu hành trước hưởng tròn các phần trái thí các bánh ngon cháo vị cơm canh tuy đây của ít lòng thành chúng linh thọ dùng kết duyên phật nữ đà từ nay bỏ nghiệp ma tà giải thông chi kiến khiến mình thoát mê cũng là phát ý bồ đề quy tam bảo đạo màu sáng soi xa rời ác nghiệp gian tham bị hành nghiệp khổ đói thân cực hình bây giờ phải phát nguyện chân thành tu tâm dương tính phật kinh ghi lòng dù cho khó khổ gắng công thành tâm sám hối cũng dần tiêu hao còn đấy các loại chúng vong hiểu duyên tin chủ vừa qua phát lộ tâm thành sám hối chư tăng ăn năn sửa đổi nghiệp xưa đã từng nhờ pháp phật hiểu đường nhân quả quy ương phật giải nghiệp oan gia xa lìa nơi chốn tối tâm về đây học pháp sửa tâm tu hại nhiễm muôn phần không xa muốn xét lại cho hay nghiêm trước hiện thọ đây thấy được tỏ tường muốn cho kiếp nữa vẽ vang sự hành chỉ phải sửa sáng từ giờ nhân nghiệp quá nhờ tu truyền hóa nhân đủ đầy duyên quả mới nên tăng đây chỉ dẫn căn nguyên cõi dương gian đó hiển nhiên rõ ràng ơn đức phật lời vàng khuyên nhủ dạy chúng sinh tín thủ cho hay nhân lành quả phúc vui thay ác nhân quả khổ đỏ đầy hòa mang đàn tràng nay đã hòa an nhân dân phật tử dân hương an tiền Hỡi này linh chúng hiểu duyên Chư Tăng Tam Thỉnh lắng nghe tâm thành tam phen chiều tỉnh ngoái mình nơi nơi các chúng mau mau tiểu về quý Phật tử quỳ gối dâng hương hoa thỉnh nhất tâm à, triều thịnh sở phan triều thịnh hướng hoa ngành hướng hoa thịnh Nam mô Sa Bà giáo chủ điều ngự Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ưa nguyên đức từ tôn từ bi phong ngọc hào quang nhíp độ đẳng đẳng chư thiên quỷ thần chư vong linh có duyên trong việc tu tập và đổ sinh của tăng ni Phật từ chùa Ba Vàng. Các chúng chư thiên quỷ thần vong linh có duyên tại khu vực chùa Ba Vàng. Chư vong linh đã bỏ mạng trong dịch bệnh Covid-19. Các chúng à, quỷ hận bệnh Covid-19 các chúng vong linh hoàn gia trai chủ bảo hoàng trên sức khỏe thọ mạng của Phật tử hồi hướng cho nghiệp nhiễm bệnh Covid. Các vong linh đưa các Phật tử xin mời trong các khóa lễ tại nhà. Khóa lễ cũng thi thức kết mạng phát nguyện tu tập 108 ngày. Khóa lễ an vị lỗ hương giải bùa chú cây hương bang thờ vật thờ tà kiến cùng khóa lệ tình chữ tăng chứng minh sám hối cùng hệ thấy chư vị hướng linh bỏ mạng trong các cuộc chiến tranh rừng nước dừ nước vong linh thân quyền oan gia trai chủ của chữ tăng ni phật tử đã bật thình các vong linh quỷ thần có nhân duyên tại nơi địa cuộc này Giờ này hồn phách chư vị ở nơi nào Nghe chư Tăng chiêu thỉnh Nước ngoài lực Phật hôm nay giờ này Mau mau đồng báo trong Pháp mơ dâng hương hoa thịnh nhất tâm nhất tâm triệu thịnh nhị phen nhị phen triệu thịnh hương hoa ngân hương hoa đây lại thịnh Nam mô Minh giáo chủ đại từ đại bi đại nguyện cứu bạt minh độ bốn tôn địa tạng vương Bồ Tát ngương nguyện đức Bồ Tát từ bi phóng quan nhiếp độ đằng đẳng chư thiên quỷ thần chư vong linh có duyên trong viện tu tập và đồ sinh của tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng các chúng chư thiên quỷ thần vong linh có duyên tại khu vực chùa Ba Vàng chư vong linh đã bỏ mạng trong dịch bệnh Covid-19 cùng các chúng quỷ hành bệnh Covid-19 các chúng vong linh hoan gia trái chủ bao oán trên sức khỏe thọ mạng của Phật tử hồi hướng cho nghiệp nhiễm bệnh Covid-19 các phong linh được các phần tử thỉnh mời trong các khóa lễ tại nhà khóa lễ cung thi thực kết màn phát nguyện tu tập 108 ngày khóa lễ an vị lô hương dài bùa chú cây hương ban thờ vật thờ tà kiến cùng khóa lễ thỉnh chữ tăng chứng minh sám hối cùng hết thấy chư vị hương linh bỏ mạng trong các cuộc chiến tranh rừng nước giữ nước vọng linh thân quyến do oán gia trái chủ của chư tăng ni phật tử đã bệnh tình các vong linh quỷ thần có nhân duyên tại nơi địa cuộc này giờ này ở nơi nào nghe chư tăng triều thính nương ngoại lực phật hôm nay giờ này mau mau động vào trong pháp hội dâng hương hoa thình xin mời phật tử bên phải dâng hương hoa lên bàn nhất tâm triều thịnh tam phen triều thịnh hương hoa nghênh hương hoa đây lại xin thình nam mô âm dương lưỡng lời linh thông sứ giả ngưỡng nguyện đức sứ già tử bi tầm vong nhiếp đồ đăng đắng chư thiên quý thần chư vong linh có duyên trong việc tu tầm và độ sinh của tăng ni phật tử chùa ba vàng các chúng chư thiên quỷ thần vong linh có duyên tại khu vực chùa ba vàng chư vị vong linh đã bỏ mạng trong dịch bệnh covid 19 cùng các chúng quỷ hành bệnh Covid-19 các chúng vong linh oan gia trái chủ báo oán trên sức khỏe thọ mạng của Phật tử hồi hướng cho nghiệp nhiễm bệnh Covid. Các vong linh đường các Phật tử thỉnh mời trong các khóa lễ tại nhà, khóa lễ cung thí thực kết mãn phát nguyện tu tập 108 ngày khoa lễ an vị lỗ hương dài bùa chú cây hương ban thờ vật thờ tà kiến cùng khóa lễ thỉnh chữ tăng chứng minh sám hối cùng hết thầy chữ vì hướng linh bỏ mạng trong các cuộc chiến tranh dựng nước giữ nước vọng linh thân quyến hoán ra trái chủ của chữ tăng ni phật tử đã bạch thình các vong linh quỷ thần có nhân duyên tại nơi địa cuộc này giờ này ở nơi não nghe chữ tăng triều thình nương ngôi lực phật hôm nay giờ này mau mau đồng vào trong pháp dâng hương hoa thỉnh ờ. Xin mời Phật tử quỳ bên trái dâng hương hoa lên bàn Chúng con nay xin nâng oai lực tam bảo Oai lực của các đức hộ pháp bảo hộ đàn tràng để gia trì mật chú Nguyện cho hết thấy chư vị, chư thiên, chư thần cùng chư hương linh hôm nay Nương theo oai lực thần chú mà được về Pháp hội và an ổn trong đàn tràng để lắng nghe chư Tăng khai thị. thỉnh chư Tăng khác miệng đồng lời gia trì mật chú. Phổ triều thịnh chân ngõ Nam Mô Bồ Bồ Đề Di Đà Di Đà Di Đà Đà Đà Đà Nam Mô Bồ Đề Di Đà Di Đà Di Đà Đà Đà Đà Đà Nam Mô Bồ Đề Di Đà Di Đà Di Đà Đà Đà Đà Đà Nam Mô Bồ Đề Di Đà Di Đà Di Đà Đà Đà Đà Nam Mô Bồ Đề Di Đà Di Đà la la. chúng đã được về trong đàn tràng cùng các Phật tử nhất tâm đảnh lễ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo Tam Bái. Thỉnh hết thảy các chúng tùy xứ an trụ, xin mời quý Phật tử đồng an tòa Kính thỉnh mười phương tam bảo, phóng quang ứng dáng đàn tràng gia hộ cho chúng con chú nguyện cho nước này biến thành cam lộ để sái tỉnh lên hết thảy chư thiên chư thần cùng chư hương linh đều nhờ nước này mà được thanh lương tươi mát. Phù thứ thủy giả bát công đức thủy tử thiên chân tiên tái chúng sinh nghiệp cầu trần biến nhập tỷ lô hóa tàng giới Cả trung vô xứ bất siêu luân Thủy bất tây thủy diệu cực pháp thân Trần bất nhiễm trần phàng tác tự kỳ Quyên trừ nội ngoại đan đích đàn tràng Sái khô mộc nhị tác dương xuân Kiết nhuế băng nhi thần tình đồ Sớm vì đạo nội ngoại trung giáng vô trược quê Thân phạm u hiện tổng thân lương Bồ Tát liễu đầu cam lộ thủy Năng linh nhất trích biến thập phương tinh chuyên câu ê tận quyên trừ Phổ sai đàn trang tất thanh tình Dưỡng a chi a tình á à thủy ơi a à biến a à sai a tam á Yeah. desire cường trung cường các sung các ba chư thánh hiền tăng, chư hộ pháp bảo hộ đàn tràng. Nay tăng chúng chúng con xin nương oai lực tam bảo, nương đức của sư phụ cùng đại tăng tùy duyên tuyên lại những lời khai thị chết thảy các chúng. Hết thảy các chúng chư thiên chư thần vân tập về pháp hội hoan hỷ lắng nghe, phát tâm hộ trì, theo lời khai thị của chư Tăng với hết thảy các chúng vong linh. Hỡi này hết thảy, các chúng vong linh đã được các tín chủ bật thỉnh trong các khóa lễ về chùa ngày hôm nay. Cùng hết thảy, các vong linh hữu duyên với các đàn lễ và đàn lễ chẩn tế tối hôm nay đã về nơi Pháp hội. Hỡi này hết thảy các chúng vong linh, đàn lễ này được thiết lập là nhờ oai đức của Tam Bảo, công đức Bồ Đề, cùng tâm nguyện độ sinh của trên Sư Phụ, cùng Chư Tăng Chùa Ba Vàng, cũng như thể theo lời thỉnh cầu của các Phật tử, các thiện nam tín nữ, các tín chủ với tâm thành tín kính tam bảo, thường xót đến các vong linh, xả thí tịnh tài tịnh vật. Thỉnh chư Tăng thiết lập đàn lễ này. Như vậy, đàn lễ này là vì lợi ích của các vong linh, vì muốn cho vong linh được kết duyên với chính Pháp và được siêu độ. Vậy thì hết thảy các chúng vong linh đã vào nơi đàn tràng, hãy hoan hỷ và lắng nghe lời khai thị. Đức Phật dạy, chúng sinh luân hồi là do vô minh và ái dục. Vô minh là sự thấy biết sai lầm, ái dục là những tham muốn đối với những dục lạc của thế gian này. Vì sự ham muốn dục lạc của thế gian và do sự thấy biết sai lầm, nên trong luân hồi đã tạo bao ác nghiệp để rồi chịu những quả khổ đau rất là thống thiết. Các vong linh trong vô lượng kiếp qua đã luân hồi và với mong cầu, tìm cầu hạnh phúc cho mình nhưng chưa gặp được Phật Pháp. Vì thế mà đã nương tựa và tin theo vào các triết thuyết sai lầm, tà Pháp ngoài đạo theo các phong tục tập tục tà kiến rồi nghe theo thầy tà bản ác rồi nương vào các nơi thờ tự phi pháp bùa chú các đồ trấn yểm vân vân và kết quả là các vong linh ngày càng đau khổ trồng chất tội ngày càng thêm phước thì càng giảm nên đọa lạc trong luân hồi rất là khổ đau hoặc là các vong linh và các tín chủ đây vì mê lầm và tham ái kết duyên trong các ác pháp theo dòng ái oán nên sinh ra ác hại nhau trở thành thù địch làm cho nhau rất là đau khổ và các chúng vong linh vì các thiên tai, nạn dịch, thì các vong linh cũng biết đấy cũng là do ác nghiệp của mình. Hôm nay các vong linh về đây thì nên biết chỉ có Tam Bảo mới là chỗ nương tựa sáng suốt nhất, là nơi nương tựa vững chắc nhất, là nơi cứu cho chúng sinh thoát khổ và không có ai khác trên thế gian này có thể làm được điều này. Vì sao? Vì Đức Phật đã chứng đắc được Pháp giải thoát, thấy biết được sự vận hành chân thật của các Pháp với trí tuệ toàn bích và lòng từ bi vô lượng. Đức Phật muốn cứu cho hết thảy chúng sinh ra khỏi sinh tử luân hồi. Giáo Pháp là những lời Đức Phật đã thuyết giảng từ sự thấy biết chân thật chúng sinh tu tập thì sẽ vượt thoát khổ đau, vượt qua sinh tử luân hồi. Chư Tăng, đệ tử Phật là những người đang thực hành và hoàn truyền chính Pháp, trên cầu thần Phật, dưới độ chúng sinh. Vậy thì ở thế gian này, tìm đâu ra một nơi nương tựa với đầy, với đầy đủ những đức tính thù thắng như vậy được nữa. Vậy thì các vong linh hôm nay phải biết rằng mình có duyên rất là thù thắng được gặp Tam Bảo, gặp chính Pháp của Phật. Vậy thì các vong linh hôm nay về đây cần giác ngộ lời Đức Phật dạy. Thứ nhất là giác ngộ về ba sự thật, các Pháp mà Đức Phật đã dạy, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã. Thứ nhất, Đức Phật dạy về vô thường. Vô thường chính là sự biến đổi, thay đổi không bền chắc. Các pháp bị vô thường chi phối, thân này chịu chi phối bởi sự sinh, già, bệnh chết, không ai có thể tránh khỏi. Tâm này cũng vì vô thường, lúc vui, lúc buồn, lúc yêu, lúc ghét, không thể nào nắm giữ được. Cảnh giới thì bị vô thường bởi quy luật sinh trụ dị diệt, thần trụ hoại không, không gì có thể ngăn lại được sự vô thường. Ví như nhà cửa xe cổ khi mới tạo ra nó thì nó rất mới. Chúng sinh sinh ra yêu quý, giữ gìn chăm sóc cho nó nhưng cũng không qua được vô thường rồi nó sẽ cũ đi hoặc là gặp một nạn nào đấy chúng sẽ bị hư hoại. Cho đến trái đất này to lớn như vậy nhưng theo thời gian cũng bị vô thường rồi nó sẽ bị các tai họa của nước, của lửa, của gió và sẽ biến mất. Trái đất này lớn như thế cũng chịu chi phối bởi luật vô thường. Thân tâm cảnh giới bị vô thường chi phối, thay đổi liên tục. Có rồi lại không, thành rồi lại hoài, sinh có sinh thì có tử, xung hợp có chia ly, không ai có thể bảo nó đừng sinh diệt được. Huyễn hóa như hư không, như mây khói, nên khiến cho chúng sinh rất là đau khổ. Thứ hai, Đức Phật dạy về khổ. Đức, dạy, Đức Phật dạy có tám nỗi khổ mà chúng sinh đang phải chịu. Đó là khổ về sinh, khổ của già, khổ của bệnh, khổ của chết. Khi sinh thì cả mẹ, cả con đều mạng sống rất là bấp bênh, người thân thì lo lắng sợ hãi, khi già thì nhăn nheo, sức khỏe suy kiệt, yếu mòn, khi bệnh thì thân đau nhức, không muốn ăn, không muốn làm gì. Và khi cái chết đến thì như rùa lột mai, phía trước tối tăm mờ mịt, rất là đau khổ rồi khổ của oán thù gặp nhau. Ví như các chúng vong linh đây với các tín chủ trong các tiền kiếp vì cây tạo ác nghiệp với nhau, nay theo ác nghiệp xưa mà báo oán trở thành oan gia trái chủ với nhau. Hay chúng sinh còn bị khổ bởi yêu thương xa lìa, như các vong linh đây với các tín chủ trong tiền kiếp là có mối ái kết với nhau, nhưng nay âm dương cách trở không đến với nhau được, nên rất là đau khổ và tạo đau khổ cho nhau. Rồi chúng sinh bị khổ bởi cầu không được tỏa ý, chúng sinh thì vì lòng mong cầu, nhưng mong cầu nhiều mà chẳng được bao nhiêu, trái lại gặp nhiều đau khổ. Rồi thân này do ngủ ấm, sắc, thọ tưởng hình thức, tạo thành ở đây ngủ ấm thịnh si thiêu đốt bao nhiêu là ưu tư sầu khổ rồi bao nhiêu là ham muốn dục lạc cũng phát sinh từ ngủ ấm này khiến cho chúng sinh rất là đau khổ chúng sinh đang chịu tám nỗi khổ này và thế gian này sự thật là rất khổ vì thế để đi tìm hạnh phúc ở thế gian này thì rất là hy hiểu không có được. Vì sao? Vì hạnh phúc của thế gian này rất là tạm bợ. Cái được gọi là hạnh phúc đó, một chút niềm vui đó, chẳng qua chỉ là bớt khổ mà thôi. Ví dụ như khi ngứa được gãi thì nghĩ rằng là mình được bớt khổ, à, mình được hạnh phúc. Nhưng mà thật ra hạnh phúc nhất phải là không ngứa, hoặc như khi đói được ăn thì bớt khổ, chứ không phải là hạnh phúc, vì hạnh phúc phải là không bị đói khổ, hoặc là như khi bị trói buộc thì được cởi ra một chút, cảm thấy thoải mái một chút, cho đó là hạnh phúc, nhưng cũng chỉ là bớt khổ, phải là không bị trói buộc mới là hạnh phúc chân thật. Như vậy, thế gian này bởi bị bao trùm bởi tám nỗi khổ này không thể tìm được hạnh phúc. Hạnh phúc rất là mong manh, tạm bờ. Điều thứ ba Đức Phật dạy về vô ngã. Vạn sự vạn vật là do nhân duyên hòa hợp mà sinh ra. Không có cái gì là chủ thể, là cái tôi ở đây cả. Ví như sắc thân này là do tứ đại hợp thành, đất nước, gió lửa, nhân duyên hợp thành có cái gì là tôi bảo cái tay này là tôi nó không bảo cái tay này nó không nhận là tôi bảo là cái chân này là tôi cái chân nó không nhận nó là tôi vì chặt nó ra vứt nó ra thì nó hư hoại hay nói cả cái thân này là tôi thì tại sao đến lúc vô thường đến thì cái thân này nằm yên bất động mà chúng ta không thể nào điều khiển nó được không bảo nó đứng dậy đi được. Như vậy trong sắc thân này, tứ đại hợp thành, không có cái gì là tôi. Cho đến thọ, tưởng, hành thức cũng như vậy, không có cái tôi, không có cái của tôi. Thế nhưng chúng sinh thì mê lầm chấp ngã cho rằng có cái tôi nên sinh ra các cái của tôi, nào là thân tôi, vợ tôi, chồng tôi, con tôi, tài sản của tôi, ý kiến của tôi, rồi tô bồi cho cái tôi này, bảo vệ cho cái tôi này. Ai đụng đến cái tôi thì sân giận, tạo nhiều điều thống khổ cho mình và cho người. Rồi ai chạm đến cái của tôi là lòng ích kỷ nổi lên, lòng tham nổi lên, lại tạo bao đau khổ cho mình và cho người cứ mãi mãi khổ đau trong sự được mất này. Điều thứ tư thì các phong linh hôm nay về đây thì cũng giác ngộ Đức Phật dạy về lý nhân quả. Đức Phật là người đã thấu suốt được lý nhân quả ba đời như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường. Đức Phật thấy rõ chúng sinh chết sẽ đi về đâu. Nếu như chúng sinh mà tạo ác nghiệp thì sẽ đi vào ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ súc sinh. Nếu như chúng sinh mà tạo các duyên lành, nhân lành thì được sinh về những nơi vui, an vui và được thiện lành. Như vậy, Đức Phật thấy rõ lý nhân quả, sự vận hành của các Pháp và chỉ dạy cho hết thảy chúng ta, thì hôm nay các vong linh cũng biết rằng là chúng ta là chủ nhân của cuộc đời mình. Chúng ta gây tạo ác nghiệp thì chịu quá khổ. Chúng ta muốn được an vui hạnh phúc thì phải tạo nhân lành. Hỡi này hết thảy các chúng vong linh, bởi vì trong sinh tử luân hồi, vô minh và tham ái nên các vong linh từ nơi ba nghiệp thân khẩu ý đã gây tạo ra nhiều các tội lỗi như thân tạo ra các bất thiện như sát sinh, trộm cắp, tà dâm vân vân, tạo thần thân nghiệp bất thiện. Thứ đến là đối với khảo hành bất thiện như nói lời gian dối, nói đâm thọc theo dệt, ác khẩu vân vân, tạo thần khẩu nghiệp bất thiện rồi ý thì suy nghĩ những điều bất thiện, tham lam, sân giận, si mê, tà kiến, bảo thủ, chấp trước, tạo nên ý nghiệp bất thiện. Đức Phật dạy thì chúng sinh từ nơi ba nghiệp thân khẩu ý, tạo nghiệp bất thiện đau khổ, thì nay cũng từ nơi ba nghiệp thân khẩu ý tu tập làm cho nó thanh tịnh thì sẽ được an vui giải thoát. Vậy thì hết thảy các chúng vong linh hôm nay về nơi Pháp hội này, hiểu được sự thật của thế gian này là vô thường, khổ và vô ngã, hiểu được lý nhân quả mà Đức Phật đã dạy và biết được rằng là tu tập thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý sẽ được an vui hạnh phúc. Vậy thì hết thảy các chúng hôm nay về đây hãy cải tà quy chính, buông bỏ hết tất cả những cái niềm tin sai lầm, những chỗ nương tựa phi pháp ấy đi. Và cùng với hết thảy các tín chủ hóa giải hết các oán kết, kết làm bằng lữ để tu tập cầu giác ngộ giải thoát. Hết thảy hãy cùng trau dồi đức tin của mình nơi Tam Bảo, học Pháp, tư duy Pháp và hành trì Pháp Phật để chúng ta thấy rõ được sự thật của thế gian này và chúng ta hiểu nhân quả để phân biệt được thiện ác, để từ đó chúng ta tạo nhân lành cho mình trên con đường giác ngộ giải thoát, để sớm nếm được vị giải thoát. Trong đàn tràng ngày hôm nay, Chư Tăng sẽ hướng dẫn cho các tín chủ cùng các vong linh sẽ được sám hối, quy tam bảo cùng phát tâm Bồ Đề, kết duyên với nhau thành bạn lữ để tu hành. Thì giờ này, Chư Tăng sẽ hướng dẫn cho hết thảy các tín chủ cùng các vong linh sám hối. Sám hối chính là việc đầu tiên cần làm trên bước đường tu tập này nhé. Bây giờ, Chư Tăng sẽ hướng dẫn cho tất cả cùng sám hối tội lỗi ác nghiệp của mình. Sám hối nghĩa là gì? Sám là ăn năn lỗi trước, hối là nguyện chừa bỏ lỗi sau. Nguyện từ nay không phạm lại các tội lỗi đó nữa, như vậy gọi là sám hối. Trong kinh Đức Phật dạy, trên đời có hai hàng người đáng quý. Đáng quý thứ nhất là hàng người không bao giờ tạo tội. Hàng người đáng quý thứ hai là hàng người có tội mà biết chân thành sám hối sửa đổi. Vì vậy, quý thầy sẽ hướng dẫn cho toàn thể các quý Phật tử cùng các chúng trong cõi tâm linh về trong pháp hội hôm nay được sám hối tội lỗi của mình. Giờ này, các chư vị chư thiên, chư thần cùng các hương linh tâm tưởng miền niệm sám hối theo hướng dẫn của chư tăng. Các tín chủ quỳ gối chắp tay hướng lên tam bảo đồng sám hối.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 do vô minh che lấp chân tính khiến chúng con điên đảo lầm mê khiến chúng con điên đảo lầm mê chấp ngã chấp nhân chấp, chấp ngã chấp nhân chấp cảnh giới thân tâm này có thật chấp cảnh giới thân tâm này có thật tạo ra vô lượng vô biên tội lỗi tạo ra vô lượng vô biên tội lỗi hoặc từ các kiếp trước hoặc từ các kiếp trước Chúng con đã từng bất tin kính Tam Bảo Chúng con đã từng bất tin kính Tam Bảo Phá hủy chùa chiền Phá hủy chùa chiền Thiêu đốt kinh tường Thiêu đốt kinh tường Chửi bới tăng ni Chửi bới tăng ni Hoặc ở tại gia hoặc ở tại gia chúng con bất hiếu kính với cha mẹ chúng con bất hiếu kính với cha mẹ bất thủy chung với vợ chồng Bất thủy chung với vợ chồng Bất nhân nghĩa với anh em bạn bè Bất nhân nghĩa với anh em bạn bè Sát hại vô lượng chúng sinh Sát hại vô lượng chúng sinh Không có từ tâm thương xót Không có từ tâm thương xót Đối với các bậc hiền thánh Đối với các bậc hiền thánh Chúng con khởi tâm náo loạn vu báng chúng con khởi tâm não loạn vu báng từ nơi ba nghiệp từ nơi ba nghiệp thân miền ý chúng con thân miệng ý chúng con gây ra các ác nghiệp gây ra các ác nghiệp thân con sát sinh trộm cắp tà dâm thân con sát sinh trộm cắp tà dâm miệng con nói dối nói lời độc ác miệng con nói dối nói lời độc ác nói lưới đôi chiều nói lời theo dệt nói lưới đôi chiều nói lời theo dệt ý con tham sân si lừng lấy ý con tham sân si lừng lấy tất cả vô lượng vô biên tội lỗi ác nghiệp như thế tất cả vô lượng vô biên tội lỗi ác nghiệp như thế. Ngày hôm nay đối trước mười phương tam bảo, ngày hôm nay đối trước mười phương tam bảo, hiền tiền chư tăng, hiền tiền chư tăng, chúng con tha thiết chí thành, chúng con tha thiết chí thành, cầu xin sám hối, cầu xin sám hối, nguyện dứt tất cả các việc xấu ác nguyện dứt tất cả các việc xấu ác nguyện làm tất cả các hành lành nguyện làm tất cả các hành lành cúi xin tam bảo giám thành cúi xin tam bảo giáng thành từ bi gia hộ từ bi gia hộ khiến cho chúng con khiến cho chúng con tội diệt phúc sinh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 không dễ gì chư vị có được. Các chúng nào mà đã quy tâm bảo rồi thì hôm nay tùy hỷ với các chúng mới nha. Và bây giờ thì chư Tăng sẽ truyền Pháp à, quy cho hết thảy các vị. Thì vừa rồi hết thảy các chúng cũng đã nghe và thấy được sự cao quý của Tam Bảo rồi. Tam Bảo chính là ruộng phước điền tối thượng, là chỗ nương tựa quét thảy chúng sinh. Quy tam bảo chứng là quay về nương tựa ba ngôi báu Phật, Pháp và Tăng. Thì giờ này, chư Tăng sẽ truyền Pháp quy hết thảy các chúng chư thiên, chư thần cùng chúng hương linh, tâm tưởng theo chư Tăng. Quý Phật tử thiện nam tín nữ đang xem trực tuyến cũng đồng nói theo chư Tăng để trợ duyên cho hết thảy chư vị chư thiên, chư thần cùng các chư vị hương linh để cùng quy tam bảo Khải thỉnh mười phương thường trụ tam bảo chứng minh, đệ tử chúng con xin nương oai lực tam bảo, nương đức trên sư phụ, nay vì các chúng trong đàn tràng, nương oai lực tam bảo truyền pháp quy y. Cho các chúng chư thiên, chư thần, cùng các chúng hương linh về trong pháp đàn hôm nay, ngưỡng mong tam bảo đồng chứng minh và gia trì cho chúng con. Nay chư Tăng nói trước,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 chúng con nguyện quy tăng chúng con nguyện quy tăng à, chúng ta lễ sẽ một lễ Đệ tử chúng con trí thần xin phát nguyện. Đệ tử chúng con trí thành xin phát nguyện. Chúng con nguyện suốt đời quy Phật phúc tuệ tôn. Chúng con nguyện suốt đời quy Phật Phúc Tuệ Tôn. Chúng con nguyện suốt đời quy Pháp Ly Dục Tôn. Chúng con nguyện suốt đời quy Pháp Ly Dục Tôn. Chúng con nguyện suốt đời quy Tăng chúng Trung Tôn. Chúng con nguyện suốt đời quy Tăng chúng Trung Tôn. Thần lễ số một lễ. Phát nguyện lần ba. Đệ tử chúng con trí thần xin phát nguyện. Đệ tử chúng con trí thành xin phát nguyện. Chúng con nguyện quay về nương tựa Phật đấng phúc trí vẹn toàn. Chúng con nguyện quay về nương tựa Phật đấng phúc trí vẹn toàn. Chúng con nguyện quay về nương tựa Pháp, giáo Pháp dẫn con qua biến khổ chúng con nguyện quay về nương tựa Pháp giáo Pháp dẫn chúng con qua biển khổ. Chúng con nguyện quay về nương tựa Tăng, Tăng đoàn thân tịnh và cao quý. Chúng con nguyện quay về nương tựa Tăng, Tăng đoàn thanh tịnh và cao quý. Ta lễ số một lễ. Đệ tử chúng con quy Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục. Đệ tử chúng con quy Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục. Đệ tử chúng con quy Pháp rồi khỏi đọa vào ngạ quỷ. Đệ tử chúng con quy pháp rồi khỏi đọa vào ngã quỷ. Đệ tử chúng con quy tăng rồi khỏi đọa vào súc sinh. Đệ tử chúng con quy tăng rồi khỏi đọa vào súc sinh. Đệ tử chúng con quy Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục. Đệ tử chúng con quy Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục. Đệ tử chúng con quy Pháp rồi khỏi đọa vào ngạ quỷ. Đệ tử chúng con quy Pháp rồi khỏi đọa vào ngã quỷ. Đệ tử chúng con quy tăng rồi khỏi đọa vào súc sinh. Đệ tử chúng con quy tăng rồi khỏi đọa vào súc sinh. Đệ tử chúng con quy Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục. Đệ tử chúng con quy Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục. Đệ tử chúng con quy Pháp rồi khỏi đọa vào ngạ quỷ. Đệ tử chúng con quy Pháp rồi khỏi đọa vào ngạ quỷ. Đệ tử chúng con quy Tăng rồi khỏi đọa vào súc sinh. Đệ tử chúng con quy Tăng rồi khỏi đọa vào súc sinh. Đệ tử chúng con quy Phật rồi không quy trời thần quỷ vật. Đệ tử chúng con quy Phật rồi không quy trời thần quỷ vật. Đệ tử chúng con quy Pháp rồi không quy ngoại đạo tà giáo. Đệ tử chúng con quy Pháp rồi không quy ngoại đạo tà giáo. Đệ tử chúng con quy Tăng rồi không quy thầy tà bản ác đệ tử chúng con quy tăng rồi không quy thầy tà bạn ác Mời hết thảy quý Phật tử chúng ta đồng an tọa. Vừa rồi tất cả các chúng đã được truyền pháp quy tam bảo cho rồi. Từ giờ phút này trở đi, chư vị chính thức trở thành đệ tử của Tam Bảo. Đây là phúc duyên rất là to lớn, rất là đặc biệt. Hôm nay chư vị chư thiên, chư thần cùng chư vị hương linh được quy Tam Bảo, đã được làm đệ tử Phật thì sẽ nguyện sống theo lời Phật. Ở nơi đâu có chính Pháp được tuyên dương, hãy đến đó mà tu học Phật Pháp, tinh tấn hộ trì cho chính Pháp được lan truyền. Sau đây chư Tăng sẽ đặt pháp danh và giao công hạnh cho hết thảy các chúng chư thiên, chư thần cùng chư hương linh. Trước hết, đối với hết thảy các chúng hương linh, các hương linh nào có duyên về đàng tràng này thì có chung một pháp danh. Pháp danh tức là tên trong Phật Pháp mà chư Tăng ban cho các vong linh. Chư Tăng ban cho hết thảy các vong linh hôm nay có chung một pháp danh là thân tịnh thanh lá trong, tịnh lá là sạch. Tất cả các hương linh thì lấy cái tâm trong sạch của mình để chúng ta quay về, chúng ta tu tập, nhớ rằng là tâm của mình, bản tâm là trong sạch, dù trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi, nhưng mà cái bản thể của tâm mình vốn là trong sạch, thì tu tập làm sao để gột rửa hết các phiền não, các cấu ế, các bất thiện, các tham lam, kiêu mạng, sân si, đố kỵ để chúng ta làm cái tâm trong sạch của mình được hiển lộ ra thì như thế chúng ta sẽ được an vui và hạnh phúc. Nhá, thanh tịnh trong sạch là hợp với tâm thể của mười phương chư Phật. Trong sạch là cái điều rất cao quý. Các hưng linh nhớ pháp danh của mình là thanh tịnh để mà tu tập nha. Rồi đối với hết thảy chư thiên chư thần thì chư tăng ban cho pháp danh là thiện hộ thiện tức là khéo hộ tức là hộ trì thiện hộ tức là khéo hộ trì thiện cũng có nghĩa là thiện thiện lành nữa à, tức là hộ trì những thiện pháp vậy thiện hộ tức là khéo hộ trì và hộ trì những thiện pháp đấy là pháp danh cho các chư thiên chư thần trong đàn tràng ngày hôm nay nhé. Hết thảy các chư vị đã phát nguyện quy tam bảo rồi, nay hết thảy cùng nhau phát Bồ Đề tâm nguyện. Tâm Bồ Đề tức là tâm cầu thần Phật, tâm độ chúng sinh. Dẫu rằng hết thảy các vị vẫn còn đau khổ trong sinh tử luân hồi, nhưng hôm nay hãy phát tâm rộng lớn dũng mãnh nhá thì phát được một lần thôi nhưng điều này cũng rất là quý báu vì gieo cho mình được hạt giống lành cho nhiều kiếp về sau trên bước đường tu tập giải thoát. Tất cả chư thiên, chư thần cùng chư vị hương linh hãy nhất tâm theo chư tăng để phát nguyện Bồ đề. Tất cả cùng tâm tưởng niệm tưởng miệng nói theo chư tăng để phát nguyện Bồ đề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 Chúng con xin phát nguyện. Chúng con xin phát nguyện. Chúng sinh vô biên thể nguyện đồ. Chúng sinh vô biên thể nguyện đồ. Phiền não vô tận thể nguyện đoàn. Phiền não vô tận thể nguyện đoàn. Pháp môn vô lượng thể nguyện học. Pháp môn vô lượng thể nguyện học. Phật đạo vô thường thể nguyện thành. Phật đạo vô thường thể nguyện thành Bao giờ chúng sinh hết nguyện của con mới hết Bao giờ chúng sinh hết nguyện của con mới hết Bao giờ Phật đạo thành nguyện của con mới thành Bao giờ Phật đạo thành nguyện của con mới thành Hết thấy chư vị chúng ta lễ xuống một lễ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 nay chư Tăng giao công hạnh để tu tập chết thảy các vị nhá. Thì công hạnh quyết thảy các vị là phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp rộng khắp thế gian. Hết thảy các vị được về trong câu lạc bộ Cúc Vàng cùng với các đạo hiểu tinh tấn làm phần sự, cùng với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng hộ trì Tam Bảo, tích lũy công đức Bồ Đề và hộ trì cho Phật tử cùng các tín chủ đã phát tâm cúng dường hồi hướng phúc cho các vị, rồi cùng các Phật tử tín chủ đây tinh tấn tu tập để cầu vô thượng Bồ Đề nha. Giờ mời hết thảy các Phật tử chúng ta an tọa, mời hết thảy các chúng tùy xứ an trụ. Giờ này Thỉnh Chư Tăng cùng toàn thể đại chúng cùng tụng kinh và hết thảy các chúng trong cõi tâm linh đồng nhất tâm lắng nghe kinh Phật. kinh chuyên quý thần án đã ca câu chuyện này xảy ra khoảng hai trăm năm sau khi bậc đạo sư diệt độ có vua binh ga la ca ngự chỉ su ra ta là phương quốc an là có vị tướng cầm đầu quân đội của nhà vua tên là nan tinh tình của y đầy tà kiến câu chuyện này được kể như sau tương truyền lành chúa pin gá la nữ trí thần dân su giác ta khi đã đi châu chiều không tướng trên đường vua trở lại quê nhà trong cơn nóng bức giữa ban ngày vua đến một nơi có cung lầy nhìn thấy con đường thật khá ái là nơi chú ngủ quỷ ma đầy vua ấy bảo ngay vì quan xa con đường này khả ái cho ta an toàn yên tĩnh đầy may mắn theo lối này đi hơi quản xa từ chốn đây tiến lên cùng với đội quân ngài bốn đoàn hộ tống đều đi trước hướng dẫn thần dẫn giữ sở này mới giáng lo một lão gia nói như vậy với chúa du ra chúng ta đi làm đường rồi đó thần đang hại kinh rợn tóc ra đường ờ, phía sau lại không thấy hướng phương tất cả chúng ta đang lạc đường đến gần quân của diệp ma vương có một mùi ma quỷ bốc ra tiếng mòn khủng khiếp được nghe qua xú ra lạnh chúa liền kinh hoàng vội nói như vậy với quảng xa nay hoàn mắt thiết thấy con đường nó sông phía sau không thấy có hướng phương đây chúng ta đang lạc bương đường à, đến gần quân của diệm ma vương một mùi ma quỷ đang sông khắp à, khủng khiếp tai nghe một tiếng hồn nhà vua đang ngửa ở lưng voi ngựa nhìn quanh bốn hướng trời chợt thấy một cây đa giật bóng xuống xuê cảnh lá thật xanh tươi cây có màu xanh xám tựa mây đỉnh cây có sắc của xương dày nhà vua hỏi vì quan điều ngữ ta thấy được chi lớn thế này như đám mây xanh màu xám ngát đỉnh cây có sắc thừa sương bay quan điếu ngự thừa chúa công nơi đó một cây đa cành lá sum xuê tỏa bóng ra cây có màu phay xanh xám ngắt đỉnh cây có sắc tựa sương xa rũ ra chúa tế lại lên đường về hướng cái cao lớn dị thường sắc tựa đám mây xanh xám ngắt đỉnh cây lại có một màu sương nhà vua bước xuống từ lưng voi đi đến gần cây nó một hồi cùng với quần thần và cần về ở ngay gốc rễ chúa công ngồi vua thấy người có dáng điệu thiên thần điểm tô đủ loại đồ trang sức đi đến ngõ lời với chúa công chúa công hơn hai được chào mừng chứ vì đến đây thế cũng gần chúa thường xin mời ngài uống nước và dùng bánh lời vì anh hùng nhà vua cũng với nam quần thần về bên mình uống nước cho ăn bánh rồi cua cất tiếng hỏi xin cho biết có phải thiên thần tháng bà đây chính là thiên chúa trước nay hưởng cảnh vinh hiện biển báo vì thần đáp xin hãy lắng nghe lời chúa công là người khai quốc vì anh hùng quốc sư tê lễ nghe tôi nói cùng các quân nhân các quân thần chúa công tôi đến từ su ra thừa chương tình tình thật xấu xa nhiều thiên sư để lời tha tôi cả bước chân bao kẻ khác sẵn lòng lấy của cải đem cho tôi bao bố thí công phước phần đâu là kết quả từ điều thần không hề có đạo sư nào không trừ diệt một cứu nhân mỗi người được những gì cần có và những những gì phải đến thớ chẳng có mẹ cha huynh để đâu không đời này cũng chẳng đời cầu lăn nó cao đến cả năm trăm dặm mà ai có thể tiêu diệt nó chăng cùng dông cuồng dây được ném ra từ người tàn vậy một con người tận số bước vào tận sáng mới tha phương như người từ ra một ngôi nhà và bước vào nơi trú ngủ kia cũng vậy là con người tận số đi vào một cảnh giới phương xa lâu rồi là cứu đo được văn thúc rõ người chiến tăng thông hiểu sự đời kẻ khác đều là phương xuân gốc tôi mang tà kiến cả đời tôi xưa kia lầm lạc lầm bế sĩ tà kiến tôi không đạo hành gì tôi lại gian tám mây vì báo không đầy sau tháng ra dạ đi đọa vào địa ngục nơi cây sao có bốn góc và bốn cửa vào ngục được chia phần theo khinh giữa xung quanh bao bọc với tường rào lòng bằng sẵn nóng và trên mái cũng có sẵn che tận đỉnh cao nên sẵn anh lên lửa nóng hừng hỏi phía trăm gió tuần trăm ngàn năm đã trôi qua vẫn lập tức một âm thanh truyền rung những kẻ lá lâm và ác tính đã từng phỉ báng các chân nhân vì hành địa ngục vô được kiếp chốn ấy sẽ đau khổ chẳng ngừng cho đến sự thấy an vui dự bán quan trai rơi đúng thời nàng sống điều thân ngang bố thí nhân từ khôn khéo lúc trao lời nhất mực tuân theo giáo pháp nhà nàng làm dấu quý tổng danh gia nàng là đệ tử ngài viên gia bậc trí vinh quang tổng thịnh ca một tỷ Chúa công luôn hưởng phước trời Nạn đã dẫn người bình nước uống Cùng nhiều bánh bột lại thưa lời Tôn giả cha con đã mất rồi Mong sao lễ bọn giúp cho người Không lâu sự Việt Nam vừa trần hãy đến quý y vào đức phật cùng đàn thế tử thời anh hùng nhiều người đàn bất tử vô danh do chính đạo kia có tam ngành cùng vợ con đi tìm giáo pháp để quý y hỡi bậc hùng anh cùng bước đi trên bốn đạo này chú trong bốn quả hạnh và tu luyện giới đức trang nghiêm trí tuệ đầy hỡi bằng ai hùng xin hãy đi cùng đàm thế từ thọ tam quy mau mau bỏ giết loài sanh vật không lấy trộm cho dâu vật gì không uống rượu nồng không nói dối hay bằng lòng với vị vương phi vẫn vương nói với quỷ thần ngài muốn ta an lạc ra xoa ngài mong lợi ích với hoàng gia phần ta thực hiện lời ngài dạy ngài chính là sư phụ của ta ta đến quy đấng phật ta tối cao giáo pháp với tăng già. xuống dòng sông thành nhờ thần đức của vị quý nhân của và quần thần về kinh thành kịp ngày hôm ấy về sau đúng thời đức vua tường thuận lại câu chuyện ấy với chư vị tỳ kheo và chư vị lại trình vấn đề với chư vị trưởng lão kết lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, oai lực chư Bồ Tát, oai lực hòa hợp của thập phương Tăng gia trì. Chúng con xin chú nguyện phẩm thực thân tịnh này, cúng chết thảy các chúng chư thiên chư thần, cùng các chúng hương linh có mặt trong đàn tràng ngày hôm nay. Nguyện chết thảy các chúng đều được thọ thực no đủ, giờ này chúng con xin nhất tâm hiến cúng trường ờ, phép màu tựa nương chư phật nhờ chân ngôn bí mật tối linh biến thực biến thủy chân kinh lại nghênh triều thịnh thí dâng tâm thành hướng hoa phật phẩm thiết nghi dành cho thiên chúng thần linh cùng chữ vong thình hiểu diễn trai đàn hãy về đây tho hương đàn cháy cơm canh lễ vật thiệt bày trai đang như pháp tình thân cung dường kể thù quý vô đơn đơn đơn đơn đơn đơn đơn đơn

trong giáo pháp của Đức Như Lai có thần chú biến thực biến thủy Thinh đại chúng khác miền đồng lời nhất tâm trì tùng biến thực trời ngô nam mô tam bà nam bà nam bà đô chỉ biến nam bà ra nam bà ra hồ nam mô nam bà ra ta nam bà đô chỉ biến nam bà ra nam bà ra hồ nam mô nam bà ra ta nam bà đô chỉ biến

pháp đan tiêu hồi nương ngoài lực tam bảo thù trai nghe kinh tinh pháp bỏ mê từ nay phát trí bồ đề chuyên tu tội chương dù cao sâu khôn kể dốc tâm thần trăm cái nghiệp tiêu thiền căn khai phát bao nhiêu tín tâm tam bảo càng nhiều càng cao tăng ngày lìa đau thương đói khổ hướng an nhàn phước quả thân lương từ nay tăng trưởng từ bi cầu cho khắp chúng nương tu pháp mơ phật Nam mô Mỹ hương Trai Bồ Tát Nam mô Mỹ hương Trai Bồ Tát Nam mô Mỹ hương Trai Bồ Tát Ma tam bạt nhật tiết nghiệp chương cam ba đất sinh tịnh độ đà ra ni nam mô a di đà bà đà đà đà đà đà đà đà đà đà ni ni đô a di a di ni đà tấn tam bà di a di ni đà di ca nan đê a di ni đà di ca nan đà di đà đà na di đà ca lê sa bà nam mô a di đà bà đà đà đà đà đà đà đà di đà đà di đô a di a di đà tấn tam bà di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

cùng các chúng quỷ hần bệnh COVID-19. Các chúng vong linh oan gia trái chủ báo án trên sức khỏe thọ mạng của Phật tử hồi hướng cho nghiệp nhiễm bệnh COVID-19. Các vong linh được các Phật tử thỉnh mời trong các khóa lễ tại nhà, khóa lễ cúng thí thực kết mạng phát nguyện tu tập 108 ngày, khóa lễ ăn vị lô hương, giải bùa chú cây hương ban thờ vật thờ tà kiến. Cùng khóa lễ thỉnh chư tăng chứng minh sám hối, cùng hết thảy chư vị hương linh bỏ mạng trong các cuộc chiến tranh dựng nước giữ nước. Vong linh thần quyến oan gia trái chủ của chư Tăng Ni Phật tử đã bật thỉnh, các vong linh quỷ thần có nhân duyên tại nơi địa cuộc này. Nương công đức này mà thọ thực no đủ, xả bỏ lầm mê xa rời chấp trước, ác nghiệp tiêu trừ, tăng trưởng phúc lần, giác ngộ Phật Pháp quy tam bảo, phát tâm Bồ Đề. Đời đời kiếp kiếp sinh ra nơi đâu cũng được gặp tam bảo, gặp bậc minh sư, gặp chính pháp thiền hữu tri thức dẫn dắt tu hành cầu đạo giải thoát của các đấng như lai hồi hướng cho các gia đình tín chủ phật tử hôm nay hướng tâm theo đàn tràng nương năng lực này mà được tiêu tai ắt nạn mạng vị bình an gia đạo hưng long các sự cắt tường chư tai tiêu diệt lòng tin nơi tâm bảo ngày càng sâu tâm từ bi đối chúng sinh tăng trưởng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 à, thỉnh chư tăng đại chúng khởi thân đối trước tam bảo để chúng ta làm tâm quy hồi hướng trái đàn trần tế công đức có bao nhiêu con xin lấy đó hồi hướng về nguyện không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 cho chúng con và các chúng sinh trong các cõi tâm linh được nhiều lợi ích. Thay mặt các Phật tử, chúng con xin thành kính cảm niệm và tri ân công đức trên chư Đại Đức Tăng đã quang lâm, chứng minh và tác lễ cho chúng con được thừa hưởng ân đức từ nơi Tam Bảo. Chúng con xin kính chúc quý Ngài Pháp Thể Kinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu, Phật Đạo Viên Thành. Một lần nữa, chúng con xin thành kính tri ân ân đức của chư Tôn Đức Tăng. Giờ đây, chúng con xin kính thỉnh chư Tôn Đức Tăng hồi quy, xin mời Ban Cung Nghinh về vị trí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 Chúng con xin tùy hỷ và tàn thán các Phật tử đã quan tâm, theo dõi và hướng tâm tu tập theo chương trình. Xin kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn, an vui và được sự gia hộ dưới ánh sáng từ bi của mười phương chư Phật. Chúng con cũng nguyện mong rằng với lòng từ bi của chư Phật, của chư Tăng và tâm thành tín cúng dường của các Phật tử, các vòng linh được thỉnh mời về đàn dự thỉnh mời về tham dự đàn trần tế tối nay sẽ nhận được phần phước báu nương tựa tam bảo quy y tam bảo thoát khỏi cảnh khổ đau trong cõi ngã quỷ